Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay lại kênh của mình nhá Ok chưa thì uh, có một số bạn anh em yêu cầu đó là mình làm vốn 10k đúng không? Vốn 10k thì ok thì uh, cũng được uh, cũng phải được 3 4 tiếng rồi. <laughs> Cày quốc cái vốn 10k cứ cày đi cày lại mãi cái vốn 10k. Thì ok thì cũng rát đến của họng rồi. Và tiếp tục thì cố gắng ván này thì uh, được thì uh, ngon còn không thì phải chịu thôi ok chưa này vốn 10k đúng không thì anh em muốn uh, chơi game này thì anh em tải link bên dưới phần mô tả nhá thì anh em tải bên dưới phần mô tả thì anh em sẽ có được những cái cái link bên dưới phần mô tả thì anh em sẽ có những cái ưu đãi như sau đó là một thì anh em tải là nếu mà phải là tài khoản đầu tiên trên thiết bị nhá anh em tải về và đăng ký tài khoản đầu tiên thiết bị nhá thì anh em sẽ đăng ký tài khoản sau khi anh em liên kết tài khoản ngân hàng xong thì anh em sẽ được uh, ờ, 10k sau đó thì anh em sẽ comment cái số cái ID của anh em á xuống phần bình luận nhá mình sẽ kiểm tra xem là đúng là tài khoản đầu tiên và tải dưới link của mình hay không thì mình sẽ tặng thêm cho anh em từ 10k đến 50k và nếu như anh em nạp cái thẻ 100 vào thì mình sẽ tặng cho anh em 20k nạp cái thẻ 100 nghìn đổ lên nhá thì uh, mình sẽ tặng thêm cho anh em đó là 20k nhá ok chưa thì đó thì hãy tải link bên dưới phần mô tả và chơi nhá còn bây giờ thì với vốn 10k mình sẽ bắt đầu với cả đặt bom nhá. Vốn 10k thì mình sẽ bắt đầu với đặt bom này. Bom lì xì nhá. Ok này. Và đặt bom này. Thì cái này thì mình sẽ chọn vào đầu tiên mình sẽ đi ờ, đặt vào phòng 10 hồng bao thôi. Đó. 10 hồng bao này. Cái đầu tiên 10k thì chỉ vào được 10 hồng bao thôi chứ không vào được phòng nào nữa. Đặt bom thì chỉ vào 10 hồng bao thôi. Thì đầu tiên vào mình sẽ làm luôn một quả. Làm luôn một quả bom số 1 xem nào ngon thì được úp còn không thì lại quay tiếp <laughs> ngon thì lại quay lại <laughs> ok này quả của mình đây ok 300 này được 300 đồng 300 đồng không bỏ làm quả nữa bom số đặt bom số 3 nhá ok này đỏ thì được đen thì lại nạp vào quay tiếp <laughs> ok này lại được 40 đồng chứ khắm thật đấy đùa lại đạt thêm quả nữa nhá bom số 5 này mình chọn bom số 5 May mắn thì được thế thôi Ok này Đây quả của mình đây cướp đủ dính bom chứ cay chứ À vẫn được 300 đồng tưởng gãy <laughs> Vẫn còn nguyên Trả được lại mấy lại có 700 đồng không à Chán phèo Chặt phèo Gãy không 3k này 12k ok 12k lên được 24k rồi 23k rồi Ăn được 23k thì mình chạy vào phòng Phòng này nhá Phòng 5 hồng bao này Phòng 5 hồng bao này thì chắc chắn là vào đây để giật một tí đi Vào đây chịu giật thôi Đặt thì nguy hiểm lắm Thả vào đây giật thôi Giật cố gắng lên 30k Cố gắng lên 30k 29 này Phát nữa Ok ngon Không dính vào bom nào Dính thì lại đau đầu thôi dính thì lại quay lại thôi mình lại vào vòng 10 hồng bao nhá 10 hồng bao đặt 30k đúng không 30k thì vào vòng 5 đi vòng 7 hồng bao đi 7 hồng bao này thì mình mình sẽ đặt à, hai uh, quả hai quả 15 nghìn <coughs> bom số 1 với bom số 3 này cố gắng thế nào may thì được đen thì mất quả đầu tiên này được 9.000 ngon được quả thứ hai đừng có mất được được đi được được được ok ngon 10.000 10.000 là tròn 50.000 rồi 50.000 thì đủ vào thập diện may phục thôi Vào thập diện may phục giật rất ngon Đấy phát đầu tiên được uh, ờ, 5.000 Đâu 5.000 Giật quả Ơ không có kìa 50.000 này đi tìm quả 50.000 thì lâu lắm Không có luôn Không có luôn rồi Cũng không có à Không có kìa Vẫn không có này Chán nhở 50.000 cầm vào giật Trong này không được luôn ý Khó vãi đấy Ok không giật được thì thôi Vào đặt thôi Vào 10 hồng bao đặt nhá Mình sẽ đặt à, Nếu mà 25 25 thì mình đặt một quả 50 liều thì ăn nhiều Không liều thì ăn ít Thế thôi đặt bao số một nhá Không được thì lại quay lại thôi Đâu đấy Cố gắng lên được bao nhiêu thì lên ok này quả đầu tiên quả của mình này được 700 đồng không bỏ không bỏ đặt tiếp bom số 1 đủ được 700 đồng nói chuyện gì được nhiều nhiều tí đi được nhiều nhiều tí đi vào thập trận mai phục được được được được ngon 49k 49k 105k rồi 105k thì vào thập diện may phục thì nó nhặt thì nó sẽ ngon hơn ok này vào nhặt này ok này quả 90 không được này Quả 50 này 50 được Được 4k ngon 90 được 1k này 90 ừ. được 1k này à, Quả 90 nữa Được 7k ngon Được à, Quả này đi Quả 60 này được 9k cũng ngon Tiếp tìm những cái quả nhân 1 thôi đừng Anh em đừng nhặt những quả nhân 2, nhân 3 Nhân 1,5, nhân 3 làm gì 90k không đủ ok này phát này nhặt quả 70 đù căng vậy bom rồi cái thế đen rồi dính quả bom nữa cho gãy mất đâu không có quả nào quả 90 không đủ à 90 không đủ tiền không có luôn không có quả à đây có quả 60 được ngon 16k đấy Ui 6k nữa này à, gỡ lại nào ok 5k 5k 100 rồi 100 thì nhặt phát quả 90 này được 10k này ok 120 quả 80 12k nữa này toàn ngon thôi toàn bom nhặt ngon thôi không dính bom dính bom thì lại vỡ mổ ok này nhặt quả 70 được 1k ít quá à, nhặt quả 90 được 28k này Ui! ngon 52k rồi 52k rồi thì giật quả này nữa này chạy ra nhá chạy ra chạy ra đi đặt bom thôi tầm này thì ra đặt à, vào phòng 10 đồng bao mà đặt thế thôi à, trăm rưỡi trăm rưỡi thì mình đặt ba quả 50 cho nhanh ba quả 50 liều thì ăn nhiều có thì lại quay ra bạn 10k quay vào chơi tiếp ba quả 50 này ok này 246 quả đầu tiên Quả tiên là được, được 1000 Quả thứ hai Quả thứ hai mà Được 99.000 ngon Quá ngon Quả thứ ba có lãi rồi Được 400 ngon 250 rồi 250 rồi chạy ra thôi Đi nhặt thôi Vào nhặt hồng bao thôi còn gì nữa 250 vào nhặt tí Anh em chơi, chơi qua lại Chơi bệt chết đấy Quả 70 này Không được này Ôi 17k này 16k này Ngon Quả này này 170k mà được ít quá được 2k có 130k được 8k này nhặt mấy quả to to cho sướng 110 được 13k nhặt mấy quả to thì mới ra được không thì mất thì cũng căng đấy quả 70 thôi quả trăm quả này quả về 300 rồi còn gì đâu ok này 300 mình đặt hai ba quả 100 luôn không nhiều 3 quả 100 Nhiều thì ăn nhiều Không liều thì ăn ít Bùm Em cướp đi Vào vòng 1 năm này thì nó ăn nó cũng khá cao nhé mọi người nhé Ok quả đầu tiên được 77k Quả thứ hai Được đi đừng mất ra được Ui 60k nữa Ngon 340 Ui rồi mất 57k 308 38 là có lãi rồi gì nữa Vào đặt tiếp vòng 1 này Phòng uh, ờ, 10 bao này 10 bao 300 đúng không 300 mình sẽ đặt 3 quả 100 Phiếu nhanh 3 quả 100 2, 4, 6 Cố gắng 10k lên tầm này là kinh lắm rồi đấy anh em Có khi làm cố lên tí 500 nghỉ Cũng được Nói chung Rồi gãy rồi Được không Được ngon 199.400 rồi Ôi bắn chấm chín rồi Chẳng lẽ dừng video bây giờ Và giật cốm nào Liều rèn nhiều nhất thì hết nha anh em Nhất thì hết nhá Chơi đi Biết đâu phát này lại đỏ 4 cái 7 này Lên đủ 500 rồi Ok này giật quả nữa này 8k này Quả này này Khá là ngon luôn anh em ạ Giật là 150 Ui giời, được một tí không à giật có 90 này đồng tí là 2000 500 mà 100 ui 43.000 ấy thơm thơm thơm thơm thơm thơm giật luôn quả trăm này ui được 3.000 giật mới quả to to được nhiều sướng lắm anh em ạ giật có 70 cũng được 13.000 này sắp đủ 600 rồi 170 này ui 13.000 tưởng được nhiều nữa còn 3.000 nữa giật quả này đúng 6.000 6.000 là 600 rồi đó con gì nữa ra đặt thêm miếng bom nhá giật lì nó gãy cho mấy quả bom nó vẫn mồm ok này à, uh, 600 thì mình sẽ đặt uh, 200 200 đặt ba quả thôi ba quả 200 ba quả 200 sẽ 1 2 này 246 nhá mình vẫn đặt con số bom là 246 rồi ngon quả đầu tiên húp 16k ít quá quả thứ hai gãy à hồi hôn 5k vẫn ít quả thứ ba đừng gãy được đừng gãy được đừng gãy được ngon 191 Ui 800 rồi anh em Đùa 10k lên 800 rồi Nhẹ nhàng không hồng, Tiếp tục thôi Không phải nhất thì hết nha anh em Vào giật một tí đi Giật một tí nào Quả 100 này Được 14.000 này Quả 190 được 2.000 không à 190 được 2.000 quả này là quả 60 ờ, này. 60 ui đù dính bom rồi lại xuống 800 rồi anh em cái thế dính dính bom nhé quả 180 này 27 nghìn được quả 50 này được được 700 đồng không ít đấy sợ bom vãi luôn đấy tầm này dính bom là cũng cứng họng anh em nhé 9k này 9k này Phát này giật quả à, 90 không đủ à Không đủ thời gian Xem nào Ui quả 50 dính bom rồi Lại mất thêm lại xuống 600 rồi Thôi 600 giật cố 700 nào 18k ngon Toàn toàn quả xịn thôi 90k này 45k Ui 46k ý Cố gắng lên 800 đi Giật 800 Ui Vãi đấy 700 này 54k đủ 21k đấy chứ u 800 rồi ok này 800 mình đặt thêm à, đặt liều đi vào chỗ này thì đặt liều 800 à 800 thì mình đặt vòng 1,5 nhá 1,5 thì mình sẽ đặt tầm 100 100 đi tầm đặt tầm 100 đi ok này đặt lấy 108 quả mình sẽ đặt 8 quả 5 quả này được 5 quả này đặt vòng 1 năm thôi 1 năm được không Mong là được Đừng gãy được Ui ui ui 400 này 700 này 900 Được có lãi rồi anh em 900 rồi có lãi rồi thì ra đặt thôi Vào vòng này đặt cho sướng Ok này 900 thì mình đặt đó là 300 Đặt 3 quả 3 quả 300 Thế nhanh liều thén nhiều không liều thén ít thôi ba quả 300 này quả đầu tiên được 9.000 quả thứ hai Thôi được 9.000 nữa toàn được 9.000 mà quả thứ ba đừng gãy được Úi, được 300 ý, 348 ngon 1 triệu 2 rồi anh em 10.000 đấy 10.000 chúng ta lên 1 triệu 2 rồi Cố gắng lên Liều thì ăn nhiều thôi vào đây mới dắt Ok triệu hai tầm này giật tẹt bô rồi Giật không lo lỗ nữa rồi 10k tầm này lo lỗ gì nữa Ok này 4k này Triệu 3 này 23k này Giật của cháu 20 này 39k đấy Cứ quả to giật ăn mới được nhiều anh em ạ 150 được ít thế 17k 380 này ui bom kìa bom là bom bích ai, ui phải đấy liều tiến nhiều thôi chậm rồi đèn thế nhỏ dính quả 180 là còn x2 nữa chứ đã thế thì đặt thêm 100 nữa này 100 này 100k này 100k đặt vào phòng 2 nhá vòng x2 nhá mình sẽ đặt đặt 5 quả 5 quả này mình sẽ đặt 5 quả với x2 này ok này được không được không được được được triệu ba ờ có lãi tí cố gắng lên sắp giàu rồi cố gắng lên một triệu ba rồi 10 nghìn lên triệu ba đủ khám thật đấy 61k ui ngon 6 k ngon Ui 32k Ui giật hai phát ngon thế hai phát rõ ngon anh em ạ Bây giờ thì vào đặt thôi Triệu rưỡi rồi Triệu rưỡi thì vào mà đặt Đặt phòng 15 này 1.15 này 1.5 này Không ăn thua lắm Không ăn thua lắm Phòng đấy thì không ăn thua rồi Ok này mình vào hạt phòng này mà đặt Phòng 5 phòng bao rồi nhá Mà đặt đặt để 200 200 thì mình sẽ đặt tầm ờ, một quả này hai quả này ba quả này đặt ba quả thôi không nhiều đâu quả đầu tiên gãy quả thứ hai quả thứ hai gãy tiếp vãi là gãy hai quả quả thứ ba đừng gãy nữa u dính bom thôi xong u mất 13 k may thế mất 13 k rồi thế cũng được rồi nói chung vẫn có lãi Thêm lúc nữa nghỉ nhá Cố gắng nè Lên bao nhiêu lên nhá 10k thì không nói chuyện rồi một này hai này ba quả này Quả đầu tiên này Quả đầu tiên được không Được ngon 600 chứ Ui 600 triệu ai rồi thằng nào cũng phải có lãi con quả cuối cùng này Úp Ui mất 700 triệu sáu triệu sáu thôi thôi là cũng được rồi anh em triệu sáu là ngon rồi có gì đâu 10 k vào triệu sáu rồi vào thập diện mai phục ăn nó sướng nha anh em thập diện mai phục ăn nó sướng rút bao nhiêu đấy ấy ba ba k 50 10 à? mình đặt 100 thôi 100 này nụ tiền này 5 quả này 5 quả 100 nhé 5 quả 100 xem hút được không ui ui triệu hai rồi ui ui ui ui ui triệu sáu rồi tuyệt vời rồi tuyệt vời anh em ạ tiếp tục bây giờ thì à, đặt 200 nhá 200 năm quả 5 quả 200 nhá đơn giản thôi cố gắng lên đi mà nói chung là có khi là hôm nay là cũng có lộc căng rồi anh em triệu sáu rồi 10.000 của chúng ta 10.000 chúng ta lên được tầm này là cũng vãi đái sau bao nhiêu ờ, thời gian cứ chơi đi chơi lại mãi cái 10.000 ok này triệu rưỡi này mất này đặt thêm này đấy Công kè quốc không phải là cứ anh em không phải là phát nào chơi phát được ngay đâu. Đấy, đôi khi là ờ, mất nhiều cái 10 nghìn thì uh, mới được một lần như này. Một lần như này thôi là ngon anh em nhỉ. Ok này. Tiếp tục này. Vào đây thì uh, vào đây mình sẽ đặt uh, mình sẽ đặt tầm khoảng tầm 200 cứ 200 mà chơi thôi ba quả này ba quả bom số 2 nhá ok này được không quả đầu tiên 2 triệu rồi chúng ta húp đi húp ok ngon ai 600 cơ phải đài quả thứ hai này quả thứ hai gãy gãy cũng vẫn còn lãi rồi anh em quả thứ hai quả ba quả ơ ba quả xong rồi vẫn còn lãi rồi anh em nhá không phải lo còn lãi ok này tiếp tục vào phòng uh, 7 hồng bao này 7 hồng bao đặt tiếp nhá vẫn là 200 nhá đó ok này 200 này 200 này ba quả đặt uh, à, bom số 2 cho may mắn ba quả 3 triệu chứ đùa đâu ít đâu đùa 10.000 lên 3 triệu quả đầu tiên này 300 ngon này 400 đấy quả thứ hai này ui quả thứ hai gãy quả thứ ba quả thứ ba được đi ui quả thứ ba không gãy gãy thì ăn thua gì gãy. ăn một quả là gãy hai quả này ok này quả đầu tiên này lại 381 này quả thứ hai quả thứ hai này ui lại gãy cứ ăn một quả là gãy hai quả ư chẳng nghĩa là vậy ư à, được ngon 151 thì có lãi rồi anh em 3 triệu 38 rồi Ok này vào phòng à, 10 hồng bao này 10 hồng bao mình đặt 300 300 thì mình đặt à, một quả thôi một quả thôi được thì chạy ra mà không được thì thôi 300 của mình này ok này được không được được được 400 ngon quá ngon luôn anh em ok được ngon phát lại dính quả bom 10.000 ok này ba ba triệu tám rồi anh em 10.000 lên 3 triệu tám vãi cả linh hồn chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như này 300 này 200 đặt thêm này ba quả luôn ba quả 300 nhá ok quả đầu tiên gãy quả thứ hai này quả thứ hai cũng gãy luôn vãi quả thứ ba này Ui ba quả gãy liên tục cả ba chứ Vãi đái thật anh em ba quả nữa này Quả đầu tiên này Ui lại bom nữa Gãy một trăm năm Ui gãy liên tục kìa Chết mẹ rồi 100 ok quả này là 100 này quả sau được tiếp đi Được Được Được Ui lại gãy anh em Chán thế Ok này Tiếp tục đặt một quả rồi một quả thôi ăn nữa nữa ăn quả này để chạy ra lại đi đặt vào phòng đấy nào phòng uh, phòng được ô được 108 ngon được rồi 188 là 3 3 triệu 2 đúng không vào phòng uh, thập diện may phục đi thập diện may phục nhá đặt uh, con này thì có khi là mình đặt 500 quả cho liều liều thì ăn nhiều nhá không liều thì ăn ít đặt nhanh nào ăn được một hai quả cho người ngon ok này bom số 2 mình đặt tất nhá liều thì ăn nhiều đi phát đầu tiên này ui ôi ôi hai còn hai quả nữa ui ôi anh em ơi hai triệu bảy vãi đại căng thế nhở ui mất quả căng đấy anh em gãy quả này quá căng luôn này phát này nè được không ui ui ui thôi gãy rồi anh em 2.2 rồi ui lại lên 4 triệu 8 ui ăn mấy quả thối vãi đài anh em cố gắng 5 triệu đi 5 triệu nghỉ nhá lên 5 triệu nghỉ nhá đặt thêm à, full à, phòng 1 năm này đặt hết phòng 1 năm nha anh em đặt 5 quả phòng 1 năm này 5 quả là 2 triệu rưỡi 2 triệu rưỡi ngon thế phát lên 4 triệu 8 luôn anh em kinh khủng ăn một phát từ 2 triệu mấy lên 4 triệu 8 nào được không được được đi ui rồi bốn vẫn 4 triệu 8 đây đấy này còn 200 nữa còn 200 nữa à? còn 200 nữa có khi vào trong này đặt tí đi 200 nữa thì vào trong này đặt tí đi đặt một quả thôi đặt một quả 200 thôi anh em đặt 300 không ai giật đâu ok này một quả 200 này xịt thì lại chạy ra thôi vậy được đi mong được được đi đừng gãy được được 14k này ui mất 185 như đau thế này thêm quả nữa này cố lên được đi được được được được ngon ui 4 triệu 9 kìa Còn thiếu có mấy chục nữa Thiếu 7 chục nữa Làm quả bên này đi Làm quả 200 bên này đi Làm quả đi Đấy 200 đi mà hai này bom số 2 này Ăn may này anh em Cố gắng lên Mong là được Được đi được được được được Ôi thôi gãy 171 phát ra à. Thôi vào thập diện mai phục này làm phát này nhá Phát này chốt lãi nhá Cố lên xem được không 500 này Đặt à, lấy à, hai này Mình đặt 6 quả mà này 5 quả thôi Không đủ kìa Không đủ 5 quả kìa anh em Đặt phòng 1 x 2 không đủ 5 quả 525 à 5 quả là phải có 2 triệu rưỡi Đặt 4 quả thôi Mong được đi Rồi đây đây đây Đây 4 quả mình được, đừng mất, đừng mất, đừng mất, đừng mất ba triệu chín vãi đài thật Cây thật anh em Lại nhảy xuống 3 triệu chín Cây thế nhỏ Mất một triệu cơ một tay tất luôn nhá mình đặt tất tay này quả này liều thì ăn nhiều này liều ăn nhiều này tất tay này full luôn ba quả đầu tiên này ui rồi ba triệu chín vãi đá vẫn một cả nữa bốn triệu chín đủ mai bốn triệu chín ngon thế lên 5 triệu đi 100 nữa thôi, để nghỉ nào nhé tất tay luôn này đã thế liều tiền nhiều cứ phun tất tay luôn anh em sợ chó gì tầm này 10k 10k lên tầm này vãi đái thật Ui 2 triệu này Đúng đúng đúng đúng 4 triệu mốt chứ À vẫn còn vẫn còn ba quả nữa được Đủ không đủ đủ 5 triệu ok này 5 triệu ok nha anh em 10k chốt lãi 5 triệu <laughs> vãi đái thật ok nhá mình xin dừng video đây nhá bye bye xin chào tất cả mọi người nhá ngon và lành rồi ok bye bye